vào mắt này tơ cho hồn thêm dài khờ nếu được làm người tình đùa tông trong chiều vang làm gió thoáng mỏi ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thắm trên môi xin gió xa thôi đừng đùa làng ra tuyết trắng làm đôi má thiên một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đắm mơ còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình thì thôi thay máu áo thôi sóng mắt xôn xao vì thời gian không đợi con lời yêu giữ lại để còn biết mê say xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoát tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời một hôm đánh thức hồn thơ đón chăn hồng quen xưa đã từ kịp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt. con người yêu giữ lại để còn biết mê sai sinh đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoa gọi nhau mãi người tình sinh đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoa gọi nhào mãi người tề sinh đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoa gọi nhào mãi người